Florentino, 弗洛伦蒂诺， Valentino Valentino ui say bao hạt mưa bên duyên làm giọt lệ rơi mãi rơi mãi không ngừng tình người tan phai như đôi tuốt trên môi mà anh đâu có hay quay bước đi chẳng hôm qua mảng đọc ta cho cùng nhau với đắp sẽ còn lại dậy ở đôi ta anh muốn nhìn lại đôi đi đâu tên cười vui như ngày đầu giá như ta không gặp em thì giờ chẳng phải đâu giống như ngày đâu và rồi anh biết người bạn em giờ này đã có một ai thuốc trên môi anh vừa đốt sợ cũng đã trở phai bao nhiêu kỷ niệm tan vỡ em là người đã một lần nữa điều đó chỉ thấy là trong mơ hoa cho nhẹ nhàng nhưng bước chân em đây không câu từ nguyện sóng gió kề vây để tình ta phải có một ngày đoạn tiệt thương người không thương bức thư tình ta cho đây thành hoa đá anh ở lại cùng người ra đây cùng với con đường xa hoa quay gột đi mãi anh đứng trên lặng trong mưa dù rằng bên em đã có ai nhưng nơi đây anh vẫn còn chờ nào em trao chẳng thấy nhưng chỉ thoảng chúa đây trong mưa dù rằng bên em đã có cô đơn tìm lại ký ức năm tháng bên nhau mà ta đã đắm say bao hạt mưa bên duyên làm giọt lệ rơi mãi rơi mãi không ngừng tình người tan phai như đôi tu trên môi mà anh đâu có hay người tôi